Xin chào anh chị và các bạn Hôm nay đã là cuối tuần, Việt âm thì bắt đầu tháng 7 Có nghĩa là hơn một tháng nữa là Tết Trung Thu Mà chẳng mấy nữa là Tết cổ truyền Thời gian trôi đi nhanh quá đúng không ạ? Trong những ngày giãn cách này thì hầu hết thành viên trong gia đình dành thời gian 24 trên 7 ở nhà với nhau à, Vậy làm thế nào để giữ được cái hòa khí chung đó? Thì video ngày hôm nay thì Lan Anh sẽ nói về một cái chủ đề năm lời khuyên dành cho chị em để vợ chồng luôn hạnh phúc đi qua mùa dịch này Tâm sự một chút về cá nhân mình thì đã lập gia đình từ khá là sớm so với cả các bạn đồng niên cái giai đoạn đầu đó thì đã phải vượt qua khá là nhiều các cái cú sốc về tâm lý vì thứ nhất là tuổi đời còn trẻ này kinh nghiệm còn non này và nhất là sau khi mà có con thì cái tâm lý của người phụ nữ sau sinh nó cũng nhạy cảm hơn rất là nhiều dễ khóc hơn dễ tủi thân hơn rồi dễ trách móc hơn cho đến khi mình bắt gặp và đọc một cái cuốn sách Ờ, đàn ông sao hỏa đàn bà sao kim chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với cả cuốn sách này rồi thì thực sự là đi đến một chân trời mới mình như là thêm một cái kiến thức cắt nghĩa những cái sự lệch tông những cái sự khác biệt về suy nghĩ giữa đàn ông và đàn bà trước hết là phải làm rõ với nhau về cái sự khác biệt giữa bộ não của người vợ và người chồng đi đã ví dụ như hội chị em chúng ta thì à, rất là hay lồng ghép cảm xúc vào một sự vật sự việc nào đó và dễ bị cái tình cảm chi phối đúng không ạ còn với các anh đàn ông thì anh ấy lý trí hơn rất là nhiều à, anh ấy nhìn đúng với bản chất sự vật sự việc đó và không suy diễn nhiều đây là cái sự khác biệt đầu tiên cái lời khuyên đầu tiên cũng đúc rút ra từ những cái sai lầm của bản thân đó là tránh việc kiểm soát tránh việc control những cái việc của anh ạ những cái câu hỏi ví dụ như là à, anh hôm nay ăn gì anh đi đâu anh gặp bạn à, nào đối với bản thân người phụ nữ khi mà đặt ra những câu hỏi đó thì với ý tốt thôi em quan tâm đến anh đúng không thì em mới hỏi nhưng người đàn ông thì người ta đề cao cái sự tự do khi mà bị đặt những cái câu hỏi liên quan quá nhiều đến uh, công việc chi tiết thì người ta cảm thấy không thích bị mất tự do giống như là người mẹ dành cho con á và tất nhiên là khi mà vai trò bị thay đổi như thế thì uh, người đón nhận không ai thích cả đúng không ạ cái lỗi thứ hai mà lan anh mắc phải nữa đó là hay không nói trọng tâm vào vấn đề mình mong muốn không gọi chính xác tên sự vật sự việc hay là cái điều mà mình mong muốn anh ấy làm cho mình mà sẽ dùng một cái cách rằng là nói giảm nói tránh nói bóng nói gió nói xa nói gần để làm sao mà anh ấy tự đoán ra được nhất là những thứ liên quan đến ờ, cảm xúc tình cảm ví dụ là hôm nay đi làm về tự nhiên mặt xị ra chồng có cũng chạy đến hỏi thì cũng không nói luôn đâu hay là muốn chồng làm cho cái gì đó thì cũng mặt nặng mày nhẹ hay là đá thúng đụng nia hay nói những cái câu bâng cua bóng gió chứ không đi thẳng vào vấn đề và đây cũng là cái sự khác biệt trong cái bộ não cũng như là suy nghĩ của đàn bà cũng như là đàn ông anh ấy sẽ không thể nhận được tín hiệu nếu như mà mình không nói đúng cái keyword đó sẽ rất là đau đầu khi mà chỉ nhìn hình và bắt chữ phải nhìn hình và bắt chữ cái này nó là quá sức so với cả đàn ông vậy nên à, lời khuyên thứ hai đó là chị em hãy nói đúng nói chính xác nói thẳng những điều mà mình mong muốn anh ấy làm cho mình mà càng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu như kiểu lập ra một cái bản checklist ấy, khi mà đi chợ là một cái bản checklist với chị em mình thì đi chợ rất là đơn giản mọi thứ trong đầu hết rồi không phải ghi cái gì nhiều cả và đôi khi là mình gặp cái con cá ngon ngon không có trong checklist nhưng mà mình mình vẫn mua nhưng với người đàn ông thì thì anh ấy không mua nhiều hơn và cũng không mua ít hơn mua chính xác những thứ mà mình viết ở trên giấy cái sai lầm thứ ba mà lan anh mắc phải nữa đó là hay chỉ trích hay cảm ràm nhất là lại câu chuyện so sánh chồng nhà người ta đúng không ạ và cái này thì thực sự đã đánh vào cái lòng tự tôn của người đàn ông rất là cao khi mà ờ, không được tôn trọng này khi mà bị đặt ra so sánh với cả một ai đó chẳng hạn người ta sẽ cảm thấy bị tổn thương và người ta không còn muốn lắng nghe mình nữa ờ, nhân vô thập toàn ai cũng thế thôi không ai hoàn thiện cả ngay cả những người vợ người chồng cái quan trọng là mọi người tìm thấy điểm chung và nhìn ra những cái điểm tốt của nhau để mà khen ngợi để mà khích lệ để phát huy những cái ưu điểm đó lời khuyên thứ tư nữa đó là hãy luôn là chính mình và đừng mong muốn thay đổi người khác điều này nói thì rất là dễ nhưng mà đến khi thực hiện thì không phải dễ một tí nào cả à, tưởng tượng rằng là khi mà trong giai đoạn hẹn hò và yêu nhau thì ai cũng rất là đẹp ai cũng rất là nhẹ nhàng ai cũng rất là tinh tế và lịch sự đến khi mọi người dọn về ở chung thì cái việc va chạm hàng ngày nó làm cho mọi thứ nó trở nên xuồng xã hơn trong quan hệ trong lời ăn tiếng nói cũng như là ngoại hình nữa thế nên chị em chúng ta cần luôn luôn nhớ rằng trước đây anh ấy yêu mình vì cái gì thì bây giờ mình sẽ luôn phải duy trì những cái điều đó bởi vì bản thân mình là như thế mà đúng không ạ bản chất vốn có mình là như thế mà còn chưa nói thêm rằng là thời nay thì chị em ta cần phải yêu bản thân mình nhiều hơn yêu ở đây có nghĩa là gì là mình hãy dành thời gian để mình Ờ, dành cho bản thân để luyện tập để có sức khỏe tốt hơn rồi tham gia những cái khóa đào tạo rồi giao lưu để nâng cao kiến thức và giá trị của bản thân mình lên nhiều hơn rồi hãy cùng khám phá ra những cái niềm đam mê những cái sở thích làm cho tâm hồn mình thấy đẹp hơn mình cũng có những thế giới riêng của mình khi mà anh chồng đang mải đi uh, nhậu nhẹt với bạn bè hay đi chơi thể thao hay là đi với hộ các anh ý thì mình cũng có những cái thế giới riêng của mình còn cái việc là đừng mong muốn thay đổi người khác thì mãi đến sau này Lan Anh qua đọc nhiều, nghe nhiều và tiếp xúc với những người đã đi trước thì mới thấm cái câu rằng là đừng bắt cá phải leo cây nếu như chồng mình giỏi về kỹ thuật thì đừng bắt anh ấy vào trong bếp để nấu những cái món ờ, ăn ngon như là các anh nam thần ở trên hội yêu bếp <laughs> nếu như chồng mình là người chu đáo ờ, thích chăm sóc ờ, vợ con chuẩn bị từng bữa ăn cho gia đình thì đừng cằn nhằn nếu như mà anh ấy hơi khắt khe về sự sạch sẽ một chút đúng không ạ tóm lại là chấp nhận những cái nét tính cách những cái quan điểm sống của đối phương dù là trái ngược dù là đối lập so với bản thân mình nhưng quan trọng là mình nhìn thấy cái tâm của người ta sáng người ta mong muốn những cái điều tốt đẹp dành cho gia đình và chắc hẳn trong mọi mối quan hệ thì nó có tính hai chiều ai cũng phải có tinh thần xây dựng kê lại những cái chỗ lệch ngay và luôn khi cần thiết để cái mối quan hệ của chúng ta trở nên uh, nhịp nhàng hơn theo thời gian và lời khuyên thứ năm nữa đó là chị em ta luôn luôn chăm sóc và quan tâm đến người bạn đời cả về thể chất và cả về đời sống tinh thần nữa người ta nói rằng là tình yêu của người đàn ông đi qua dạ dày điều này không bao giờ sai luôn à, thay vì gọi anh rằng là ngươi anh về nhà đi hôm nay anh về nhà sớm nhá thì nhắn một cái tin nhắn xinh xinh rằng là hôm nay em nấu phở anh thích đấy hoặc là hôm nay nhà mình ăn lẩu anh thích đấy hoặc cái món gì mà anh ấy thấy thích thì cái việc là người đàn ông sẵn sàng là người ta thích chạy về nhà nơi mà người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu và được ờ, yêu thương Lan Anh chắc hẳn rằng mỗi người phụ nữ sẽ có những cái bí quyết riêng để giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. À, trên đây là năm lời khuyên mà bản thân mình đã trải qua những cái sai lầm, đã rút kinh nghiệm và đúc rút nên những cái bài học cho riêng bản thân. Hy vọng là câu chuyện của mình cũng ít nhiều mang đến cái sự tham khảo cho anh chị và các bạn. À, xin hẹn gặp lại ở những video lần sau.